thứ bếp trình riêng cho <clears throat> trình riêng cho thị trường nội đi Nhật bếp có hiệu là Paloma IC N900BA đây là nội thất của bên trong bếp đây bếp này còn rất là đẹp thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xếp cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp là ngoại thất của bếp đây đây đây là bếp nướng nè bếp nướng còn rất là đẹp mâm và bỉ nướng bằng inox nè trong hộp nướng là còn rất mới đây là ngoại thất của bếp đây ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với so sánh với bếp ga Việt Nam á thứ nhất bếp được xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai là có <clears throat> cảm biến phá ga tự động lên cái cảm biến bằng đồng nè đầu giống nửa hàng khi mà gió hỏi làm tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp nó sẽ tự động phá ra lại nên rất là an toàn thứ ba là rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi <clears throat> tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 320 à, thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ tốn 150.000 tiền ga thôi rất là tiết kiệm bây giờ tính năng đầu tiên á tôi sẽ thử là phá ra <clears throat> phá ra khi gió hỏi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nóng nè và một bếp nướng đây ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây 5 <clears throat> đến 7 giây cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán khác đó, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào gia âm tắt lửa mà các bạn ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt đây bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp nè bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến chậm đáy nồi mà khi cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á, nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới phá thì tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn <clears throat> các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tăng nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến hai độ mà các bạn dùng nồi có đá mỏng á nhiệt độ nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cực pin đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa <clears throat> đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho bức ga nhập được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin mất sale á thì ba loại pin này sử dụng cho bức ga nhập chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này à, rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin đó, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay hai cục pin đại bằng một pin pin sạc pin hiện có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp à, gắn đảo cực làm bếp không hoạt động đi theo pin nữa là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét hai bếp đã tự động giảm nhỏ lửa nè bếp bên phải tôi là 242 độ bên trái là 266 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp ga Nhật á, thì có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân à, rất là tiện lợi không có kiểu như nướng truyền thống của mình phải đi nhóm lơ than rồi khói bụi thì do các bạn <clears throat> đối với dần phần bếp nút nhắn à, cái à, phần bếp nướng do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nên nhà sản xuất bên Nhật á chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu được bếp nấu bên phải tự động tắt lửa và phá ga nè sau chế độ lên nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì à, tôi cũng sẽ lắp à, pin sạc cho các bạn cùng theo dõi đây Bếp bên trái cũng vậy cũng đã tự động tắt lửa và phá ga. sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây giờ tôi cũng sẽ lắp bên sạc để cho các bạn cùng theo dõi pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với học pin nên tôi gắn kẹp hay một cái đầu so thì khi nhận biết về nhà các bạn móc cái lò xo vào cực dương của hộp pin dấu cộng là cực dương đây móc vào cái kẻ đây một à, đầu của lò xo này thì tiếp vào miếng thép bên trong hộp pin bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường thì à, để nhân bếp bên yếu các bạn có thể nghe theo nhịp tính lửa của bếp nhịp tính lửa nhanh liên tục là pin đầy chậm dần là pin yếu hoặc ta có thể theo dõi cái đèn ở chỗ à, pin nè khi pin yếu nó sẽ sáng đỏ lên còn đây là cái đầu chờ sạc pin đây tôi đã nói sẵn nè khi hết pin thì các các bạn cũng cục sạc vào thì khi sạc pin á mình vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian để theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nhập pin vào một lần sạc á các bạn xài từ <clears throat> được từ 2 đến 3 tháng còn tuổi thọ của pin này á nó khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin đây <coughs> đây tôi sẽ lắp pin sạc nè bếp uh, sử dụng pin sạc hoạt động bình thường nè thì để nhận biết pin yếu cần hãy nghe nghe theo nhịp đánh lửa cái bếp đây nhịp đánh lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu hoặc ta có thể theo dõi cái đèn ngay cho hiển thị ngay học pin nè khi pin <coughs> khi pin yếu sẽ sáng đỏ lên đây là đầu chờ của sạc pin đây thì khi sạc pin đó các bạn vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường thời gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian theo dõi á bạn nhìn cái đèn những đầu cục sạc nè đèn xanh là bên đây đỏ là đang nằm pin vào thì một lần sạc các bạn xài khoảng từ 2 đến 3 tháng tuổi thọ của pin này là 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì à, bếp này nó cũng có tính năng đây bếp nấu bên phải nè có tính năng là chọn nhiệt độ chiên nè mặc định có 180 độ đây. chỉ có một mặc định là 180 độ và bên đây là chế độ nấu nè chế độ nấu nước bếp bên trái thì có chế độ là gian xào đồ khô các bạn giữ 3 giây à, khi cái đèn sáng đỏ lên đây thì <clears throat> thông thường ở chế độ này á cái thông thường cái đầu que cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ga thì các bạn chọn ở chế độ này á thì đầu que cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ giúp ta gian xào ờ, thời gian nó sẽ lâu hơn còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van nam ba bốn năm m nè van này nó cho có lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi và này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có <clears throat> nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo cắm hẹn giờ giúp chúng ta nấu nướng những ăn mà biết thời gian chính thì à, ta thực hiện được từ 1 đến 60 phút thì các bạn mượn vào cục sạc nè cắm vào cắm hàng giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện Đây, tôi sẽ thử 5 à, phút Đây. khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hàng giờ các bạn phải lấy pin ra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 còn các cửa hàng bếp ga các tỉnh thành khác đó, muốn phân phối thêm mặt hàng bếp ga nội địa <clears throat> nội địa Nhật á thì cũng có thể liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook đều được còn <clears throat> hoặc các bạn xem YouTube trên TV á có thể kèm với remote với từ khóa rẻ hơn phía mãi để đón xem những video hữu bếp nội địa Nhật của chúng tôi và các bạn nhớ đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình cùng xem đây, đây là <clears throat> khi nướng á các bạn cũng nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô bếp này hộp nướng còn rất là đẹp chất mới đây là mâm vỉ nữa còn rất là đẹp mâm vỉ bằng inox rất đẹp có chế độ nấu nước nè chọn nhiệt độ chiên dân xào đồ khô qua thực tế khảo sát khách hàng đã sử dụng bếp ga nội địa Nhật á cái tiền tiết kiệm ga trong 2 năm á nó cũng khoảng bằng cái tiền mua bếp ban đầu của các bạn nó rất là tiết kiệm bếp này thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện đồng hồ tôi vẫn còn 3 phút nè đổ cắm hàng giờ vẫn còn 3 phút bếp này xuất xưởng được ờ, vào tháng 1 năm 2016 sẽ tăng thêm thời gian nè thời gian nhãn còn một phút đây tiếp tạo tự động tắt lửa và phá ra thời gian chờ đấu có hàng giờ để hết đây công tắc thì vẫn còn đang mở thì vừa rồi tôi cũng đã hứa hết những, năng, <clears throat> những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau